Hết thời lướt sóng bất động sản, nhà đầu tư ép không nên làm gì lúc này. Các chuyên gia cho rằng thời điểm này khó có thể lướt sóng, phải xác định đầu tư lâu dài. Nhà đầu tư nên mua và cầm giữ những nơi có vị trí tốt, khoảng từ 2 đến 5 năm với tỷ trọng vay ngân hàng thấp, dưới 40%. Đây là phương án an toàn và phù hợp với bối cảnh hiện tại. Thời gian vừa qua, một số kênh đầu tư ưa chuộng của các nhà đầu tư có nhiều biến động. Cụ thể, với kênh đầu tư vàng, kênh đầu tư phòng thủ hàng đầu trên thị trường tài chính biến động theo đà lao dốc của giá vàng thế giới. Còn với kênh đầu tư chứng khoán từ đầu năm đến nay chứng kiến nhiều phiên giảm sâu, nhiều mã cổ phiếu lao dốc khiến không ít các chứng sĩ lao đao. Với kênh đầu tư bất động sản, hồi đầu năm, thị trường bất động sản hưng phấn, sốt đất diễn ra tại nhiều tỉnh thành. Ngay sau đó, các cơ quan quản lý đã có những chính sách kiểm soát chặt các khoản cấp tín dụng với kinh doanh bất động sản, phát hành trái phiếu, tạm dừng phân lô bán nền thị trường chứng lại. Dẫu vậy, thị trường bất kiếm khu vực nào giá cả hợp lý mua vào còn hơn để dòng tiền chết. Khi thị trường bình lặng càng là lúc nên mua vào thì đến khi sôi động mới có cái để bán. Giờ tôi mua rồi vứt đó, chờ một vài năm giá tăng lên thì bán, anh Duy chia sẻ. Đó là với những nhà đầu tư có kinh nghiệm, có tài chính tốt còn với các nhà đầu tư F0 mới tham gia vào thị trường băn khoăn, nếu tham gia vào thời điểm bây giờ thì có khả năng sinh lời này hay không? Đưa ra lời khuyên cho các F0, ông Đỗ Quý Duy, giám đốc kinh doanh tập đoàn Invest chia sẻ. Thứ nhất, nếu chúng ta có tài chính tốt và chờ đợi được thì chúng ta là nhà đầu tư. Còn nếu tài chính chúng ta vừa phải và chúng ta có năng lực bán hàng trong ngắn hạn thì chúng ta là nhà đầu cơ. Ông Duy cho hay, có những nhà đầu cơ lúc cộng lúc thị trường rút nóng. Cộng 50 có thể đạt được 100 hay cộng 100 mất 100 triệu là chuyện bình thường. Tuy nhiên, việc lướt cộng như vậy phụ thuộc vào yếu tố người mua. Vì khi thị trường sốt nóng, người mua không biết từ đâu kéo ầm ầm đến. Còn khi người mua không đến nữa, anh em lại ngồi đóng băng với nhau và chúng ta lại tìm thị trường nơi khác để lướt cọc. Điều đó biểu trưng cho thị trường đầu tư, đầu cơ rõ ràng nên với một nhà đầu tư F không nên hạn chế việc đầu cơ, hạn chế việc mua bán lướt cọc, ông Duy đưa ra lời khuyên. Bởi vì thực tế, bản chất của bất động sản vẫn là đầu tư chung và dài hạn. Và nếu chúng ta làm đúng công thức, chúng ta sẽ kiếm được những khoản lợi nhuận tốt hơn rất nhiều so với những khoản đầu tư trong ngắn hạn. Ông Duy cho rằng, dù là F0, F1 hay F bao nhiêu cũng được, thị trường lúc nào cũng kiếm được tiền. Quan trọng là năng lực và kinh nghiệm của nhà đầu tư. Tôi cho rằng không phải nghiễm nhiên có những người giàu lên từ việc đầu cơ mà họ chỉ luôn đi cọc lướt sóng đâu Chúng ta phải biết mình là ai, có kinh nghiệm gì, tôi nghĩ đó là điều nhà đầu tư quan tâm. Và theo tôi phương án đơn giản hơn trong đầu tư là lựa chọn một thị trường mà chúng ta có thể đầu cơ trên một nền thị trường có thể đầu tư. Chúng ta vừa triển khai phương án đầu tư với vốn đầu cơ thì tôi nghĩ rằng đó là phương án hợp nhất. Còn nếu chúng ta không muốn đầu cơ nữa thì chúng ta nên cơ cấu tài chính một cách hợp lý. Chúng ta mua và cầm giữ những nơi có vị trí tốt, khoảng từ 2 đến 5 năm với tỷ trọng vay ngân hàng thấp, dưới 40%. Đó là phương án an toàn và phù hợp với bối cảnh hiện tại cũng như là bối cảnh của 5 năm tới, ông Duy cho hay. Theo kinh nghiệm cá nhân, bà Trần Thị Cẩm Tú, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bất động sản Eximgrs cũng cho hay, nhà đầu tư nên hạn chế dùng vốn vay mà chỉ nên dùng vốn tự có. Thời điểm này không giống như thời điểm trước nên khó có thể lướt sóng được, phải xác định đầu tư dài hạn. Bên cạnh đó, khi đầu tư vào các bất động sản thuộc về dự án vùng ven phải quan tâm đến tiện ích dự án như thế nào. Nếu bất động sản đó có tiện ích đầy đủ thì định nghĩa bất động sản đó sẽ có hơi người. Câu này tôi thường nói nhiều với các nhà đầu tư, bởi khi có hơi người tức là có người dân sinh sống ở đó thì khu đô thị đó sẽ sống được và tạo ra giá trị gia tăng rất nhiều cho nhà đầu tư. Việc này kéo theo hàng loạt tiện ích bên trong sẽ thu hút nhiều người về ở, đó là khu vực đầu tư tốt, bà Tú lưu ý.